cái pháp như lý tác ý của đạo Phật rất là tuyệt vời Đức Phật nói có như lý tác ý lầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt thân chúng ta chưa bệnh bữa nay nhưng ngày mai ngày mốt nó sẽ bệnh mấy con nếu chúng ta không biết cách tu tập thì chúng ta không làm chủ được thân cho nên phải ráng nỗ lực tu tập đừng chảnh mãn đừng bỏ phí thời gian rất quý có thân người là có bệnh mà có bệnh là có khổ có thân người là có tâm phiền não giận hờn thương ghét dù là thương chúng ta cũng khổ dù là ghét chúng ta cũng khổ rồi giận hờn phiền não tất cả mọi cái đều khổ hết nhưng pháp của phật rất thực tế mấy con để giúp chúng ta không còn giận hờn phiền não không còn đau khổ nữa các con đọc lại trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở Đức Phật dạy khi tâm chúng ta đang có sân thì chúng ta quán ly sân tôi biết tôi vô quán ly sân tôi biết tôi thở ra rồi hít vô thở ra năm hơi thở như vậy mà tâm sân nó lại ly ra nó lìa ra nó làm chúng ta không còn giận hờn tại sao có những cái phương pháp rất là tuyệt vời mà tại sao chúng ta không tập bởi vì khi mà tu tập thì phải nhiếp tâm cho được mà nhiếp tâm được thì mới an trú được một cái phương pháp rất là tuyệt vời hàng ngày nếu mà thân chúng ta chưa bệnh thì chúng ta sẽ tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra rồi mấy con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý rồi hít vô thở ra năm hơi thở tập như vậy khoảng 10 phút khoảng 30 phút rồi mấy con nghỉ rồi rảnh rang mấy con tập trở lại và cứ tập như vậy thì thân mấy con sẽ sẽ không bị bệnh mấy con sẽ không bị bệnh đó là phương pháp ngừa bệnh còn khi có bệnh thì mấy con quán mấy con sẽ um, sẽ dùng cái định niệm hơi thở mấy con sẽ đuổi bệnh bằng cách mấy con mấy con quán ly cái bệnh của mình ra ví dụ như cái thân của mình bệnh cái gì nhất cái đầu thì mình sẽ tác ý các pháp đều vô thường bệnh cũng là một vô thường thân này sẽ không bệnh nhức đầu sẽ hết thì các con sẽ tác ý như vậy rồi các con sẽ nhắc câu an tịnh tân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh tân hành tôi biết tôi thở ra thì mấy con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở hít vô thở ra năm hơi thở đó là gì đó là tập an trú trong hơi thở tập cái tâm của mình nhiếp vô hơi thở cho nó an trú tức là trong thời gian mình hít vô thở ra tức là mình không có niệm <laughs> không một cái vọng tưởng nào xen như trong đó gọi là nhiếp tâm và an trú để làm gì để cho nó đừng có không tràn thị phía cái ngọn cứ yên lặng cái buồn ngủ thì cái buồn ngủ nó bị suy rồi nó không còn tỉnh táo không còn sáng suốt nữa cho nên chúng ta phải đi kinh hành chúng ta phải tập cái tâm niệm để thân đặt tay động chân cho nên nó không còn không cần đủ mà chính thân động tay động chân mà cái lại khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta đưa cái, cánh tay này ra thì trong khi đưa cánh tay này ra như thế này thì có một niệm khẩu trong đầu chúng ta thì cái tay khác đưa ra thì cánh tay khác đưa ra nó sẽ giảm cái niệm cái niệm chúng ta khỏi cần cái ứng gì cũng được mà cũng không cần xả cái niệm chỉ cần cái niệm cái thân hành của chúng ta đưa ra và khi công ty chúng ta đưa ra như thế này thì nó dọc cái nghiệm đó rồi thì nó lại có cái nghiệm khác thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần chỉ cần thu cái tay chúng ta lại cái hành động thu cái tay chúng ta lại thì cái hành động thu vô thì nó đã dạt cái niệm kế đó mà khi mà chúng ta chúng ta đưa vô nó dạt cái niệm đó rồi thì nó lại có ở cái niệm khác thì cái tay chúng ta đưa ra chúng ta để đưa vô thì cái hành động này nó tiếp triết mình đặt cái cái niệm đó cho nên vì vậy mà cứ theo hành động mà nó ăn nát ăn nát tất cả những vọng tưởng, cho nên đôi khi chúng ta nỗ lực siêng năng chúng ta tu tập thì nó sẽ nó sẽ cán nát tất cả những cái niềm trong đầu chúng ta mà cán nát tất cả những cái niềm trong đầu thì đó là món dẹp tham sân si cái tham tham sân si hành vi của chúng ta nó dẹp năng cái chuyện khác cho nên ví dụ như mấy con đấy nó buồn ngủ nó lừ đừ mấy con cứ đi tinh thần đi à, bắt đầu cái con đi dở chân lên này dở bóc lên này dở chân lên đưa chân tới mà nếu cái con niệm niệm cái thân hành thì cái con niệm nó thì nó không phải niệm đưa đưa cà các con lưu ý kỹ cái ý của mấy con dở cái lên thì đó là cái ý nó muốn cái gì nó ý thì dở chân lên cái ý nó muốn đưa cái chân lên thì những con dở cho mình cái ý nó muốn đưa kinh tới thì mình con đưa kinh tới cái ý nó muốn hạ xuống hạ xuống để ý nó muốn hạ cái đó xuống rồi cái chân này cũng vậy đó mấy con lắng lắng để nghe cái ý của nó theo dõi từng cái hành động của nó ý nó muốn dở gót lên thì nó dở lên ý muốn đưa chân lên thì nó đi kêu đưa chân lên không khéo thì mấy con mấy con lại nghiền cái hành động dở gót lên tức là không hiểu dở chân lên tức là lại con niệm đưa chân tới tức là con niệm đưa chân tới còn không cái ta đệ từ ý niệm của nó ở đây có nhiều người là thầy bảo như ý các ý những con là không hiểu thì mấy con là niệm theo ý chứ không phải niệm theo lòng chứ không phải cái ý là cái lý mà mình không niệm cho nên nó khéo không không, không khéo thì cái không tự niệm niệm ví dụ năm môn hai chỉ đạo pháp nó mình niệm niệm niệm dở góc lên niệm chưa chim tới là niệm hạ trên xuống niệm hạ gốc nó là niệm tại vì mình niệm mà cho nên vì vậy đó mình đừng có niệm mà cái ý của mình nó muốn cái gì nè nó muốn dở chim lên dở gốc lên nó muốn dễ đưa dở chim lên nó muốn đưa chim tới chứ không phải là tu nó muốn nó muốn tức là nó cứ biết tâm cho nên khéo léo cho mình thì con sẽ thành công được thành mà không khéo thì nó không thành công được cho nên phải khép mình trong cái khuôn khổ trong cái quy thật khép mình tại sao vậy phải khép mình trong khuôn khổ để giữ gìn thứ nhất là những con em mình vừa đủ phi thời chép gọn biết định dưới được cái thật cái thứ hai thì mẹ con sẽ ừ, không có ngủ phi thời nghĩa là buổi sáng con tu 7 giờ cho đến 10 giờ thì suốt cái thời gian đó không được ngủ nghĩa là mấy con phải tập không làm được làm ra thành mấy con không có ngủ chứ không phải cần mấy con ngồi đó mà mấy con ngủ cả năm mười phút đâu mà chỉ cần gục sơn cái vậy là mấy con đã phi thời đó, cho nên vì vậy trong cái thời gian tu tập thì không được ngủ phi thời ở trong giờ giờ đó vậy mà cố gắng tập mấy con đừng ngồi ngồi nhiều là nguy hiểm cho mấy con bởi vì thầy thấy một số người đã theo thầy tu tập mà vì lười biếng mà ngồi nhiều ngồi thì thụng lưng như thế này có người ngồi lại khòm như thế này co cái cần cổ lại giống như thầy đã viết trong cái bài thân hành niệm mà thầy chê cái pháp ngồi nó giống như là một con rắn mà cuốn lại nó quá xấu mấy con quá tệ đó là sai có người ngồi thì lại cúi cần cổ xuống về có người ngồi thì lại nghiêng qua như thế này tất cả những cái ngồi nó sẽ đưa đi mấy con đi đến chỗ sai mà nhìn thấy cái tướng ngồi sai là mấy con đã sai còn mấy con ngồi như thế nào mấy con thấy không cứ ngồi mấy con cứ nhúc nhích nhúc nhích về hoài thân mà động thì tâm làm sao mà yên được mấy con nghĩ mấy con nhúc nhích là nó không buồn ngủ sự thật ra mấy con ngủ, ngồi như vậy thà là mấy con đi kinh hành đi cái làm biến mấy con ngồi cứ nhúc nhích nhúc nhích đậm thân đó là cái bệnh cái bệnh sau này rồi mấy con ngồi nó yên lặng rồi mấy con lọt ở trong không tưởng rồi thì cái thân mấy con cứ nhúc nhích nhúc nhích hoài nó đó là cái sai mấy con nó là cái sai cho nên tránh ngồi có thể nói rằng ngồi chừng một chút xíu thôi rồi mình lo mình lo mình đi kinh hành trong cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn phải tập luyện đi kinh hành nhiều nhất mà phương pháp đi kinh hành là phương pháp thân hành niệm vậy mấy con hãy cố gắng mấy con đừng có chảnh mãn bởi vì Phật pháp đã có những cái phương pháp để dạy chúng ta làm chủ được sự sống chết còn còn muốn mà để trị bệnh người nào có thân bệnh thì chúng ta phải tu ngay cái định niệm hơi thở tu ngay cái định niệm hơi thở an trú trong cái định niệm hơi thở mấy con là các con sẽ tập hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý nữa mà nếu năm hơi thở có có niệm có vọng tưởng thì mấy con lại tác ý hai hơi thở hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi hít vô thở ra một hít vô thở ra hai không mà bây giờ nó không có vọng tưởng thì bắt đầu từ đó mấy con tập từ 10 phút đến 15 20 phút cho đến 1 giờ nó mấy con cứ tập để nhiếp tâm cho được mà khi mà nhiếp tâm khoảng độ hai hơi thở tác ý một lần hai thở tác ý một lần không có niệm thì mấy con sẽ lần được mấy con tăng lên ba hơi thở rồi bốn hơi thở rồi năm hơi thở cho đến khi mấy con tác ý một lần mà ngồi suốt 30 phút không một vọng tưởng nào hết thì đó là mấy con đã nhiếp tâm được 30 phút phải tập chứ tập nó mới được còn không tập thì mấy con không, không kết quả đâu phải tập còn mình ngồi cứ có vọng tưởng ra vô hoài nó để mình ngồi riết rồi nó hết sự thật nó không hết phải tập làm chủ cái cách thức làm chủ tâm là làm chủ nhiếp tâm là làm cho cái tâm không còn khởi niệm chứ không phải ức chế tâm cho nên mình tắt ý mà mình còn tắt ý mà hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi tức là cái ý thức chúng ta không có dừng chúng ta nó làm việc nhưng nó không được tự do làm việc nó làm việc theo cái lệnh của chúng ta truyền chúng ta muốn nè là nó phải biết hơi thở ra vô chúng ta nói hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi đó là mình truyền lệnh cho nó cái ý thức của mình làm việc nó cho nên vì vậy nó chỉ biết hơi thở ra vô thôi chứ còn nó tự nó khởi ra một cái niệm là sai mình không làm chủ được nó nó khởi ra cho nên mình ngồi lại vọng tưởng thì nó là mình theo cái người đời nó có niệm thì nó không phải là cái người tu còn người tu thì nhất định là không niệm nhưng không ức chế còn trái lại chúng ta ức chế chúng ta dùng như này hít vô biết hít vô thở ra mà làm thinh không tác ý chỉ nương vào hơi thở dùng hơi thở làm cho cái tâm của chúng ta cái ý thức không khởi niệm cái đó là bị ức chế hơi thở dùng hơi thở chế sai pháp nó sẽ lọt trong không tưởng hoặc là chúng ta dùng câu niệm Phật Nam mô ai đà Phật Nam mô ai đà Phật tức là niệm để cho cái ý thức chúng ta không khởi vọng tưởng thì chúng ta ức chế cái ý thức của chúng ta còn trái lại mình rõ ràng là mình điều khiển ý thức điều khiển cái ý của mình cho nên mình nói hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra rồi mình hít vô thở ra hai hơi thở rồi mình lại tắt ý tức là ý thức mình còn làm việc chứ chưa phải ngừng nếu mấy con thấy phân biệt được cái chỗ này không khéo thì mấy con không hiểu thì mấy con lại ức chế ý thức cho nên vì vậy đó mà mấy con coi chừng cái vấn đề mà tu pháp thân hành niệm coi chừng mấy con lại mấy con lại niệm lại niệm cái thân hành của mình mà niệm thì mục đích nó sẽ ức chế ý thức của mấy con cho nên chúng ta không niệm mà chúng ta thấy cái ý thức của chúng ta nó hướng bởi vì cái pháp thân hình niệm nó hơn một cái cấp bậc của cái hơi thở cho nên nó không có tác ý rõ cái nó không có như nó không tác ý như cái hơi thở của chúng ta như hơi thở thí dụ như bây giờ đó mình mới đầu mình tu tập về cái hơi thở để mình nhiếp tâm trong hơi thở thì mình tác ý ra hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết thở ra đó là mình còn thô cho nên mình còn niệm cái câu đó tức là cái ý mình còn nói ra cái câu đó rồi bắt đầu hít vô thở ra làm thinh thì làm thinh nó cái cái ý của mình nó sẽ hướng vào cái hơi thở nó hướng vào tức là nó tác ý nó tác ý ngầm ở trong đó nó không nói ra nhưng mà nó vẫn biết hơi thở ra vô đó là nó đã tác ý nó tác ý mình trước tiên mình không có thể nào mình nhận ra được nhưng mà sau khi này nữa mình nhận ví dụ như bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra đó là mình niệm cái câu đó tức là cái ý của mình khởi ra mình niệm cái câu đó ra thì bắt đầu bây giờ hít vô thở ra không không tác ý nữa nhưng mà cái ý của chúng ta nó sẽ hướng cái gì cái hơi thở nó ngầm nó tác ý ở trong đó nhưng mà mấy con nhận ra được cái chỗ này nó khó là khó chỗ này mấy con à, mình nhận ra được rồi thì mấy con tu dễ dàng lắm không có à, khó khăn không có khó khăn ừ, hôm nay thầy dạy cho mấy con cách thức để mấy con rút tỉa mấy con phải tu tập rồi tu tập rồi mấy con mới có kinh nghiệm chứ mấy con không tu tập thầy nói rồi mấy con cũng chẳng biết đâu tu tập rồi có sai mấy con mới mới trình lại thầy nếu mà con không không tác ý không có nói ra bằng miệng con bằng lời nói thì làm như con dường như nó dễ quên hay như thế nào đó nó có nhiều cái kinh nghiệm tu đó mấy con sẽ trình lại thầy thầy sẽ hướng dẫn lại mấy con mấy con sẽ tu tập chín chắn hơn Nói mà khi mà nhiếp tâm được rồi thì mấy con sẽ an trú được rồi mà an trú được đúng là mấy con im lặng mà nó dẫn cái ý của mấy con nó làm việc trong đó rất cụ thể rõ ràng cho nên cái thân của con mấy con đau cái chỗ nào nhất cái đầu đi cái ý của mấy con nó hướng ngài cái chỗ nhất đó nó bảo đi tức là nó biểu bảo cái bệnh đi thì ngay đó mấy con chỉ hít mấy hơi thở đó, thì nó đã đi mất là nó không có đau còn bây giờ mấy con thấy mình cũng nhức cái đầu nè mà mình không có mình cái tâm cái ý của mình nó không có hướng ngay cái chỗ đau để nó đuổi đi đó mà mình cứ mình đọc bảo thọ là vô thường cái bệnh này phải đi đi an tịnh thân hành này phải an ổn đi mình nói như vậy nhưng mà sự thật nó không đi còn trái lại cái ý của mình cái ý của mình hướng ngay cái chỗ đau thì ngầm của nó là nó đẩy lui cái bệnh ra cái ý thức nó mạnh lắm cái ý thức của chúng ta nó mạnh cho nên mấy con tập rồi mà quen rồi mấy con hỏi kỹ thầy rồi thầy hướng dẫn từng chút biết cách rồi bắt đầu mấy con đẩy lui bệnh rất dễ cho nên có nhiều người nghe thầy nói họ tu tập đúng cái họ đẩy lui bệnh còn có nhiều người á mà nghe thầy nói họ tập trật họ đuổi bệnh không được chứ không phải là cái pháp không đuổi bệnh được nhưng mà tại cái người đó tập sai tập sai nên đuổi không được con hiểu không mà tập đúng đuổi bệnh được khỏe quá không có gì hết đau chỗ nào đó đuổi chỗ nấy đi mất hết không có đau do đó là mình tập đúng pháp cho nên khi mà thấy mà đuổi bệnh mà không đi được thì mấy con cứ về hỏi thầy mới kiểm tra lại coi cách thức của mấy con đuổi cách kiểu nào đúng hay sai đây mà khi mà biết sai thì hướng dẫn chỉ lại thì mấy con sẽ đuổi được bệnh mà mình đuổi được thì mình đâu có tốn tiền thang thuốc gì mấy con rất khỏe đời sống mình không bệnh thì dễ gì mà chết thấy không sợ nó có bệnh nó mới chết chứ còn không bệnh mà làm gì sẽ chết mà đời sống thầy nói con người ta không đau nó làm giàu cách mấy có đúng câu tục ngữ người ta nói không nghĩa là người ta mà không đau người ta sẽ làm giàu tại vì đau mà nghèo mấy con đau mà người ta bán đất bán của cải hết để mình đi trị bệnh có phải không mấy con cho nên vì vậy mà mình tu tập mình làm chủ được cái bệnh của mình rồi thân có bệnh đuổi đi được rồi thì kể như mà mình làm giàu đó đâu có tốn tiền thang thuốc đâu không giàu ăn ngày có bữa còn bao nhiêu để đóng đóng đó tiền bạc để đóng đóng phải không mấy con <laughs> thành ra làm giàu <clears throat> người ta nói ăn được ngủ được là tiên mà ăn không được ngủ không được là tiền mất đi có phải bà con xưa của mình người ta nói đúng không ăn không được ngủ không được thì rõ ràng là bệnh mới ăn được ngủ được chứ sao còn mình ăn được ngủ được tức là là tiên rồi chứ cái đó là sướng quá rồi còn gì mà giờ nó không đau mới ăn được ngủ được mấy con đau bệnh mới có ăn được đâu có ăn được hôi miệng quá ăn được nghe bữa nghe đem cơm đến là nghe ớn rồi có ai không ăn không được tức là bệnh cho nên ở đây thầy nói thật sự mà mình làm chủ được bệnh thì mình thấy nó rất là khỏe rồi không còn còn lo nữa là tiên ở dưới ở trên trời rồi chứ đâu còn ở dưới đất nữa phải không nội cái mình làm chủ được bệnh nó là tiên rồi nó chưa thành phật thôi chứ nó là tiên rồi nó sung sướng rồi mà sau khi mình làm chủ được cái muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống đó là, là mình làm phật rồi mà muốn làm chủ được vậy thì ngồi tâm nó bất động nó im phong phát nó lặng lẽ nó thanh thản an lạc vô cùng ngồi đâu nó im phong phát đó đó là phật à, cho nên gì nó còn lâu còn bây giờ mấy con cũng còn nghĩ cái này nghĩ kia nhưng mà có bệnh là đuổi đi được nó có đuổi đi được tức là mình tiên rồi tiên là còn suy nghĩ <laughs> còn phật thì không có suy nghĩ nữa phật thì ngồi đó im lặng đó ai hỏi thì gì thì trả lời nấy mà không hỏi thôi im lặng mà cái tự tâm nó im lặng nó bất động đó là phật còn tiên thì nó còn suy nghĩ cái này kia cho nên mấy con nghe mấy ông tiên mà người ta tưởng tượng ra mấy ông tiên mà còn đi uống, uống rượu đào tiên rồi đó tiên mà cũng uống rượu là phạm giới đó mấy con <laughs> như vậy là mấy con chỉ cần làm chủ được bệnh thôi mấy con ăn ba bữa được chứ đâu có sao cho nên tiên còn tiên còn ăn ba bữa mà phải không còn phật thì có ăn con bữa cho nên muốn làm phật thì mấy con ăn có ngàn bữa mà làm tiên thì ăn được ba bữa <laughs> nhưng mà làm chủ được bệnh chứ mấy con chưa làm chủ được bệnh thì chưa phải tiên đâu có hiểu chưa <laughs> đó. cho nên thầy dạy cho mấy con mấy con sống bình thường như mọi người nhưng mấy con làm chủ được bệnh đó là tiên có gì đâu cho nên vì vậy mà mấy con phải sống nhưng mà muốn mà làm chủ được bệnh thì mấy con lấy năm giới mấy con sống căn bản năm giới chứ còn mấy con sống mà phạm giới thì chắc chắn mấy con cũng khó làm chủ tại vì cái giới mà sát sanh đó, là cái giới mà giúp cho chúng ta để không có nuôi dưỡng cái thân của chúng ta bằng sự đau khổ của chúng sanh cho nên thân của chúng ta nó không có mang cái nghiệp cái nghiệp đau khổ cho nên thường thường là cái người mà tu để làm chủ được cái thân của mình là ăn chay chứ không thể nào mà mà mình ăn thịt chúng sanh mà mình làm chủ được có điều đó thôi không có gì khác cho nên mấy con giữ gìn năm giới của Phật rồi bắt đầu mấy con tập luyện nhiếp tâm và an trú thì mấy con sẽ tập luyện được nhiếp tâm và an trú và mấy con đuổi bệnh được nó có hiệu quả mấy con cố gắng tập đừng có để mất thì giờ uổng mấy con pháp của Phật thì hiện tiền đó còn mấy con mà về đây mình nỗ lực tu thì phải ôm pháp thân hành niệm đi kinh hành cho thầy à, đi kinh hành hoài đừng có à, đi mà nghe nó mỏi chân thì ngồi lại nghỉ chút xíu ngồi trên ghế như thầy ngồi trên ghế như mấy con cũng được nhưng mà ngồi coi chừng á nó sẽ ngồi đó nó gục không được cho nên mình ngồi nghỉ chân chút xíu là mình đi mà mình đi mà cái pháp thân hình niệm mới đầu mình đi như người vô sự thôi mình tập đi chánh niệm tỉnh giác thôi nhưng mà sau khi nó quen rồi nó không có mỏi chân nó không có thấy đi nó thoải mái dễ chịu thì mấy con tập tập dở gót lên dở chân lên đưa chân tới tập chút ít rồi nó lần lượt nó thuần thục rồi nó quen rồi mấy con tập dần dần nhiều lên thì chừng đó mới ôm mấy con ôm thành cái cái cổ xe thân hình niệm mấy con chạy thì do đó nó diệt hết hôn trầm nó diệt sạch vọng tưởng thì mấy con thành tựu đó, mấy con thấy tu tập có vậy thôi có gì khó khăn nhưng phải ráng mấy con ráng tập để tin rằng một con người mấy mấy con sẽ làm được những điều này thứ nhất là mấy con về tập mấy con làm chủ bệnh mình không thể cầu phật hoặc là cầu ai cứu khổ mình được hết mà chính mình và tự cứu lấy mình đức phật bảo mình tự thắp đuốc lên mà đi vì vậy hôm nay đó thì mấy con phải cố gắng thắp đuốc lên mình đi các con thấy mấy cô bỏ hết bỏ hết đời sống của mình gia đình rồi cha mẹ mà về đây mà nhập thất tu mà không nỗ lực tu thì mang tiếng chết đi mang tiếng mình phải tu cho được còn mấy con là cư sĩ nghe những lời mà thầy dạy còn gia đình thì mình vẫn sống vẫn lo công việc đủ cách để trách nhiệm bổn phận của mình làm xong nhưng kèm theo đó mình tập để làm chủ bệnh và đồng thời mấy con tập tập sống ừ, năm giới đừng có vi phạm năm giới của Phật thì mấy con sẽ đạt được cái kết quả tu tập của người cư sĩ bởi vì khi mình làm Phật tử mình đến giới đạo Phật thì thọ tam quy thì phải thọ ngũ giới à mà thọ ngũ giới là thọ để đó chứ đâu có sống còn bây giờ mình phải sống đó mình thọ là mình chấp nhận mình sống ngũ giới và mình sống đúng ngũ giới rồi thì thầy bảo mấy con là mấy con sẽ thành tựu mấy con sẽ thành tựu làm chủ được bệnh bây giờ mấy con có hỏi thầy gì thêm nữa không ai muốn hỏi gì cứ hỏi thầy trả lời mấy con còn về tu tập rồi thì cái gì không biết thì ừ, viết thơ ha hoặc là mấy con gọi điện thoại hỏi bây giờ con tu tập cái trường hợp vậy là nó như thế nào sao có đúng hay không thầy dạy lại con nói không mấy con nó thì như vậy thì rất tốt